I got you. I got you. Yeah, yeah, yeah. yeah. Mắt nhắm môi cười Sao lại khiến anh nhớ đến em Lang thang trên phố đêm Hai vì sao anh và em yeah Đi ngang qua quang quyên hai phần kem I got you yeah. Yêu em nên anh biết Sao, sao không xa rời nhau Lại ôm em anh xìa chàng Hôn lên môi màu đi bao cơn mơ đang là đang mong ấy Khi tên ta lên trên giấy I just wanna be your world Trong đôi mắt đây bên dấu được gì Hôn lên hôn lên má em như chiếc bánh Thấy màu hồng vanilla Xong đôi khi em hơi vô lý Đi dòng chưa nơi anh suy nghĩ Biết anh không muốn em lăn lo điều chi Vậy thì tại vì sao? Vậy thì tại vì ai? tại vì muốn nắm tay em em ơi Chẳng để hai ta hai nơi Về đêm đêm nay về gái chiều Everything you want is gonna be true Baby what you wanna wanna do Chẳng cần phải đến bên anh nhận được anh sẽ đến bên em Vì anh đã tìm thấy cho riêng mình trong màn đêm Một tình yêu được sơ nuôi bằng mong nhớ mỗi ngày Giờ đây anh đã lên cảm xúc bằng lời Điều là về anh đến vàng. Anh người yêu là romance Và anh cũng chỉ mong em vui với từ anh dành cho Cause you're the only one biggest part inside my world What I will say Maybe anh đã có em babe I got you Baby I don't wanna lose Trong tim anh ngay thật gần đây ngắm nhìn em Bỏ hết mọi thứ xung quanh Chỉ có em ở trong anh Quang cảnh giờ trắng mong manh Đơn giản tôi không tin cầu kỳ Thức giấc mùa xa và mùa sớm mai bên cạnh là em Nhập ly cà phê ở nơi quán quen nơi ta hẳn nguyện Suy nghĩ trên khiến mình điên Có em ăn lại bình yên Nụ cười khi ấy bỗng khiến thế giới của anh trở nên màu hồng Bao nhiêu lần nói ngoài tai Anh sẽ luôn Hai vai nói nhỏ Just want you to be mine Em chẳng phải nói điều gì Em chính là điều thần kỳ Anh sẽ ở bên Không để cho em làm lì I got you, I got you, I got you baby It's you, it's you Heaven say my mind nắm đôi tay. Just only you I got you, I got you, I got you baby I don't know how you think but I like you so Đến bên anh, anh sẽ đến bên em Để anh thấy cho riêng mình chốn mà hàng đêm Một tình yêu đơn sơ nỗi vắng mong cảm xúc bằng lời Đời đời đến bạn romance chỉ mong em vui vết thương dành cho Cause you're the only one biggest part inside my world What I would say Maybe anh đã có em babe I got you, I got you, I got you babe Tình anh vẫn thế vẫn sẽ mãi mãi nắm đôi tay I got you, I got you, I got you babe Anh sẽ mãi giữ nụ cười của em đến sau này I got you, I got you, I got you, baby It's you 대박 inside my mind, I'm not dying So sorry, I got you, I got you, I got you, baby I don't know how you do, but I love you Phải đến bên anh, anh sẽ đến bên em Để anh là dần thấy cho riêng mình chót mà hàng đêm Một tình yêu đơn sơ nuôi bằng mong nhớ mỗi ngày Giờ đây anh cất lên cảm xúc bằng lời Điều anh đến mắt, anh đều là romance Anh chỉ mong em vui anh đã có em babe I got you Bên em đêm babe I got you Anything you want is gonna be true Có em babe Có Tell me baby what you gonna gonna do Chẳng cần phải đến I got you, I got you, I got you babe I got you, I got you, I got you babe